Ờ, hôm nay là ngày mùng 1 Tết ờ, năm Tân Sửu 2021. Ờ, thay mặt cho tập thể Cát Lâm, chúng tôi xin gửi lời cảm ơn đến những anh chị em phụ huynh, học sinh năm 2020 qua đã yên tâm và gửi gắm con em mình đến đào tạo và học tập du học tại cô thế Cát Lâm. Và cũng trong năm 2021 này, năm Tân Sửu này, chúng tôi gửi lời chúc mừng, chúc sức khỏe đến các anh chị em, các anh em, chị em phụ huynh, các em học sinh một năm mới an khang, thịnh vượng và chúc cho toàn thể dân tộc Việt Nam của chúng ta sẽ vượt qua cái đại nạn 2021 này để cho chúng ta quay lại một cuộc sống yên bình, an lành và hạnh phúc. Xin trân trọng cảm ơn. Hẹn gặp lại các bạn trong những cái chương trình tiếp theo của Cát Lâm chúng tôi. Chào mừng cho năm 2021. Xin đuổi cho Covid-19 nhé.